Rồi vâng, đây tiếp tục hiệp hai Vào Hãy lên đẩy thằng ta lên dũng, đứng ở ngoài dũng mình vậy tỷ số bây giờ là 4-0 nhưng về uh, tiểu học Vĩnh Phước Ê! Lắng người vừa thôi. right? đi vào luôn nè vô thành luôn thủ môn thủ môn thủ môn thủ môn vào chưa chạm thủ môn chưa chạm thủ môn chưa quay về phan quay lấy tay đôi giày chặn ban đôi giày bên phải quân lên lên lên Moura. đi luôn Tốt rồi Rửa mặt rồi khò hỏng luôn, khò hỏng luôn huấn luyện viên ướt mem luôn rồi đây là gốc chăm sóc bấm thời gian không? bấm thời gian. Không không, em không à, bấm. Ngày nay em không bấm nữa, hồi một không có nhân cá nhân chết nè quay nè ập vô quay mỗi người khác rồi lên hung lên quay mặt lại quay mặt lại mạnh lắm đó mạnh lắm đó cắt luôn chắc luôn đúng rồi cá nhân đúng rồi bên bum vào wow. trời ơi có mày quý ơi Đấy quá quý ơi lọc cái chuyện lên lọc là bùm được á chuyện chuyện lọc nó bùm nữa chết trời ơi chuyền cho bạn hơi nhẹ rồi lộc nó chạy lên rồi đó lộc ơi con đứng xa xa trong quấn chuyện con trái nó điên á nè một cảm nè một cảm nè chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đó lụm nhớ cá nhân ra biên ờ đi biên đi biên cho nhẹ bơm dinh dụng nước rồi Ờ, lui về khen, lui về khen, lui về khen. Thấy cô Philip. Đá đi coi, đá đi con. Lọc lên, lọc đá đi, lọc, đá đi lọc. Hồi nãy chưa hết đi, đi. Ờ. Từ từ quên, từ từ quên. Phá ba, ừ, đi. Đúng rồi. Tiếp tục. Từ từ, từ từ vô. Dạ, giữa, giữa vô. Ừ, đúng rồi. Chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lấy cái này nè không thành quy chuyện chết quá kìa. Lên coi. nhiệt tình chứ không phải chắc tiếp tục hết giờ luôn y vậy là lộc ơi lộc rồi ra luôn mạnh thao quân thủ môn thủ môn luôn ơi trời ơi nó đá quân canh cái đầu của quy lấy về lấy về quân Ủa mình thấy góc hả? Lên trong lên khen, lên khen, lên, lên trong vô. Khoảng cách, khoảng cách, khoảng cách. Mô, mô ai mô, mô, đứng lưu lại chút đứng lưu lại chút Ừ. À. luôn, đi, đi, đi bóng luôn, đi luôn, đi dạy luôn tập trung phá banh nha quân ơi ghi bạn một cái coi quân gạch ngang xuống ghi bạn cái coi canh điểm rơi canh điểm rơi quả bóng nha phá banh một chạm đúng rồi ok ờ. quân ờ. cho em một chạm hết này nha tiến quân là coi thằng lôi quân không ạ à? rồi nhớ con chắn đá mình đá mình đá để chúng gò để chúng gò để chúng gò lâm gia quy hay lâm gia quy kìa cùng cặp xa bấm nghệ dùng thành luôn đó quy quy ba nó nó chắc bóng ha nó mới đá mà chạy sút ra sút ra nha lên nữa đi nữa đi khang làm đi khang đánh kêu ừ đeo luôn đeo luôn bơm bơm bơm bơm vào là biên bơm vào là biên phá luôn tốt rồi đá mạnh lên đá mạnh lên lên lên lên lên lên luôn thành luôn thành luôn lên đây lên là có vui nước rồi đó lên lên lên lên luôn Tô bên Trời ơi Chút nữa Ăn kia bạn ơi Chút nữa ăn rồi Trời ơi Tiếp đi Ừ Vô, vô sao, vô Đứng ngoài biên kìa Từ từ vô Vô Khang, vô Khang, phá bóng đi Khang Bè đi, bè thôi con, bè thôi Ra đi Khang ừ. Đúng rồi, phá luôn, hết bóng luôn, hết bóng luôn Đúng rồi Đọc cho thở cái đi con, thở cái đi con Phải gì cần nha, phải gì cần nha Vô nước đi con, vô nước đi con Lên lên Khang đi, giật lên Khang đi quên luôn tốt ơi tốt con đứng yên nè lấy vô con mấy con lấy vô thôi đi vậy người ta đang đá phá mình lên nha phá mình lên nha phá lên phá lên hết từ này, phá lên hết đi ơi. Ừ. thôi đâu rồi người lên chơi tốt ơi nó đá trước thì chưa bán lại mà Quên quên quên cho mình lăn thịt giờ Thôi thôi đúng rồi Ghi bàn nhanh đi Ghi bàn nó bây giờ Dạ đi Nạp nè Không lên chạy lên luôn đi Chạy lên chạy xuống lên chạy lên luôn Ghi bàn nhanh đi không rồi, phá banh đi, phá banh đi. Không ơi. 13 phút rồi anh Hoàng 13 phút gần hết giờ gần hết giờ vô uh... thôi không thành thôi không thành trời ơi trời ơi trời ơi nó bỏ luôn trời quân ra quân ra quân ra quân quân hết quân hết quân hết hết rồi nha ở dưới nổ nha cũng mong đứng lẻ loi Theo luôn, theo luôn Hay quá Bỏ bóng, bỏ bóng phạt góc rồi Kèm người, quy ra em kèm người Thôi luôn về tiếp coi ơi Kèm người dựa vô, coi người ta ở đâu Dựa vô Phá bên kia, ừ Phá bên lên, phá bên lên Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên Mạnh mẽ lên, phá bên lên Đi biên, đi biên, đi biên Tiếp tục Ừ đúng rồi, phá bên lên bên, Sao bay ờ, dọc trình nữa cho biết phá bên ghi bàn luôn trời ơi vô dung tình rồi ai da rồi luôn gần hết giờ rồi gần hết giờ rồi quy quy nhỏ quy nhỏ quy nhỏ ra thử trước lên chị lẹ ra quy quy chị lẹ quy luôn thành cho tấn công luôn đứa đứa nào cho đá vô đá ờ, hết giờ rồi rồi hết luôn rồi chưa chưa bên kia giữ lại chai nước rồi mấy thằng sau rửa mặt nha nấy vô con nấy vô tránh khỏi à, cái biên coi mô nấy vô con bữa này tốt quá mô rồi đã tốt luôn rồi tốt lấy nó mồm vô đây hết giờ rồi